É... đôi người về mai người lại mà sang chơi ngay lòng em ở là ngày nào ý là xong à, về là chứ đôi người về xin người để mà em à, mong về là chứ đôi người về xin đừng để mà em à, mong xin người đừng là thắp ngọn này đèn đi trời liền về là chưa đôi người về mai người lại có hà đã biết cái tuổi vàng lòng càng mơ là thắm mà thiên ni này dài lưng mi à để chúng có em chờ nơi. mà sang chơi ngày về là chứ đôi người về mai người lại có sang chơi